trời trời trời trời trời trời trời ơi trời ơi là trời ai ai ai ai ai đã ị ra trước nhà của ta như thế này trời ơi mấy bạn ơi bạn coi kìa à mình đã thấy được hung thủ rồi các bạn ơi thì ra chính là con heo bên kia trời ơi là trời bạn coi nè nó ị đầy nhà mình luôn các bạn ơi ơi lụm lại lụm lại lụm lại trời ơi thúi quá thúi quá lụm lại đem đem đem đem bón cây chứ để nhiều quá nhìn nhìn thấy thúi quắc luôn các bạn ơi trời ơi ủa cái gì vậy? ông sẵn sở bông la làng dữ vậy trời ơi trời bà qua bà bà lụm phụ tôi bà coi nè trời có con heo này nó ị nó ị nó đầy đầy sân mình luôn nè <laughs> trời ơi là trời <laughs> trời ơi trời xích <laughs> buổi sáng đi làm xích rồi trời ơi là trời tôi nói thiệt cái bà luôn thế đúng là thế giới của hacker nè thấy không nó đang ngủ nè các bạn coi nè chuẩn bị nó ngủ rồi xong nó lại thêm cục nữa trời ơi trời nó nó lại ngủ Ê, cái con này mỗi Trời lần đó coi mấy mấy bạn ơi hình như đó rồi lại rồi trời ơi trời hình như là con heo trong mini world là nó ăn nó ăn một một chút xong nó lại ngủ rồi nó lại ị bạn ơi cứ ngủ dậy cái là nó lại ị à trời bạn coi nè mình lụm nè trời ơi mình lụm từ nãy giờ gần hơn được 50 cục luôn bạn ơi trời mình mà trời đất ơi mình mình sắp trở thành đại đại đại gia phân bón <laughs> trời ơi là trời Ai, thôi kệ cái đống phân bón này mình bỏ trong rương để sắp tới mình bón cây cũng được không sao Ai, trời ơi ok thôi gom hết đồ nè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 mày mày đứng lại mày hả mày chết mày đi này thì ỷ này ủa ủa ủa nó mới rơi ra gì đây dạ trời đất ơi ôi trời trời trời mấy mấy mấy mấy bạn ơi mình có nhìn nhầm không dạ hình như hồi nãy mình mới giết nó xong nó rơi ra cục vàng phải không ơi sao ơi hình như hình hình như là tôi nhìn nhầm đúng không bà có nhìn thấy giống giống giống giống giống tôi không tôi thấy giống cái trang ông luôn <gasps> trời trời trời cái gì mà ghê quá vậy đâu đâu đâu từ từ để mình thử lại coi mình thử lại thôi ờ còn con heo trên đây nè để mình lên mình thử mình bắn con heo luôn coi cái gì đâu mà lạ vậy ok thử lại mày mày thôi được vàng <gasps> ui ôi nó được thêm cục vàng nữa nè trời ơi heo đẻ ra vàng mấy bạn ơi wow trời xịn dữ vậy ta ui khoan từ để mình thử có cái con khác coi nãy là con heo đúng không bây giờ mình sẽ thử cái con gà coi nè có con gà ở đây nè để mình thử coi mày hả mày ui cái này cái này là kim cương nè oh. yeah, yeah, yeah. Trời ơi mấy bạn ơi Không những là dùng đất có thể chế ra được kim cương Mà trong thế giới hacker của chúng ta Con gà còn có thể đẻ được kim cương luôn các bạn ơi wow. uh, Xịn dữ ta ơi mà khoan trước tiên là mình cần phải làm một cái máy khoan để mình khoan mình lụm lại mấy cục này đã trời trời, trời sướng dữ vậy trời <laughs> ok để mình vô mình coi coi để chế tạo một cái máy khoan mình cần một cục đá với lại một cục gỗ trời sao sao, mà dễ vậy Ê, Sam ơi sao mà dễ quá vậy cần một cục đá với một cục gỗ mà. ờ đúng rồi cần cục đá với cục gỗ là chế được cái máy khoan luôn nè ôi trời ok tôi chế nha nè nè sam ơi tôi đưa cho bà một cái nè tôi mới chế tạo được ba cái mũi khoan luôn uh. trời ơi các bạn ơi đúng là thế giới của hacker à, mới quay, quay quay lại coi xíu thôi lại xuất hiện thêm ba cục phân nữa rồi <laughs> trời ơi là trời ôi ơi cái con heo này ơi mấy bạn ơi mình có nên gọi là xây một cái chuồng mình nhốt mấy con heo này lại ông ta nó ị tùm lum trước nhà mình hết à ừ mà cũng đúng Chắc rồi sao ơi Sao ơi tôi nói ừ. bà nghe nè mấy con heo này á là mấy con heo gọi là đẻ ra vàng rồi mấy con gà thì nó lại đẻ được kim cương hay là bây giờ nữa bạn bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xây một cái chuồng sau đó mình nhốt hết mấy con động vật lại để có gì bọn mình sẽ nuôi mà nó lớn lên để bọn mình sẽ lụm được vàng với lại kim cương miễn phí luôn đó sẵn này lấy thịt bọn nó ăn luôn đúng không sao? đúng không nghe hay nhở ừ đúng Vừa rồi kim cương và có đồ ăn Sở đúng rồi thực sự quá xịn luôn ok bây giờ mình sẽ khai thác mấy cái cục hồi nãy mình có này à ok thôi mấy con gà này tạm thời mình đừng có giết nó nha sam mình để để mình nuôi nó nha ok để mình qua mình coi coi còn con gì khác không ha mình đã kiếm được một con kiều rồi các bạn ơi ôi mấy bạn ơi hồi nãy á thì mình quýnh con heo thì nó cho mình ra vàng còn mình quýnh con gà thì cho mình kim cương không biết con kiều nó nó, nó sẽ cho mình cái gì đây ta để mình mình thử quýnh nó thử nha Ai, xin lỗi mày nha kiều nhưng tao muốn xem coi mày đẻ được cái thì ok Quýnh tới thử Để coi coi Ôi nó rơi cục gì nè Cục sắt Sam ơi Ôi hay dữ vậy cục Wow ra được cục sắt luôn À vậy có nghĩa là trong đây là con gà là quý nhất các bạn ơi Con gà có thể đẻ được kim cương nè Rồi con heo sẽ đẻ được ra ra cục vàng Mà không những cục vàng mà còn <laughs> cục, phân nữa <laughs> Trời ơi trời Con heo đó đâu vì lý do tôi nghĩ lý do việc ờ, gì đó con heo này có ra cục vàng hợp lý rồi đó Nó đẻ nó đẻ ra cục vàng đấy không ok pháp lý à hay thôi bây giờ mình nghĩ như thế này nè các bạn bây giờ ờ, ở đây cũng có kiều nè ở trong kia thì có rất là nhiều heo với lại là gà luôn mình nghĩ rằng mà mình với lại sam sẽ xây một cái chuồng thật là to để nuôi hết bọn nó nha các bạn nha ấy ok thấy hợp lý không sam vừa kinh doanh mà còn vừa để ăn uống nữa trời đất ơi quá hay đúng rồi bọn mình vừa vừa vừa vừa kinh doanh kinh kinh doanh bọn mình nuôi nuôi mấy con này bọn mình vừa kiếm được vàng vừa kiếm được kim cương mà còn vừa có thịt bọn nó để ăn nữa trời ơi quá hợp lý luôn ê hình như là hồi nãy tôi nhớ là ở ở nhà bà có trồng một cái đồng ruộng đúng không kìa đâu kia kìa đang à, nuôi nè ok được được Trong một cái đồng ruộng này thì mình có thể lấy lúa Để mình đi mình dụ mấy con mấy con kia về được Ok Ồ. Nhưng mà khoan Trước tiên là phải xây một một cái chuồng đã từ từ Bây giờ tôi phải qua đây tôi uh, gọi là tôi lấy gỗ tôi xây cái chuồng đã bạn ơi à, Ok Thì lấy gỗ hôm nay cũng rất là đơn giản luôn nha bạn nha Bạn chỉ cần lít vào đây nè Rồi ok ở đây thì mình có rất là nhiều gỗ luôn hiểu bạn có thể chế tạo gỗ từ đất nha bạn nha đó thấy đơn giản không gỗ bạn có thể chế tạo được từ đất đó ok rất là đơn giản luôn rồi ok bây giờ mình sẽ chế tạo này đấy thiếu gỗ thì mình cứ đi mình lấy đất xong mình lại chế mình chế tạo đất biến à, biến biến thành à, gọi là gỗ gỗ cho mình xài tại cái này là thế giới của hacker mà cho nên là cái gì cũng thể biến được từ đất hết bạn ơi rất là xịn luôn nha ok rồi uh, để coi coi kiến trúc này à đây cái chuồng đây mình lấy cái chuồng này đó mình sẽ chế ra rồi ok đây bây giờ à, sam ơi ừ, sam có qua, tôi qua qua đây qua đây phụ phụ tôi đi đây bây giờ tôi chọn cái chỗ này nè chỗ này là sẽ là chỗ để chúng ta gọi là à, gì ta chúng ta xây cái chuồng nha ok thì à, bây giờ bà bà bà có cái sản chưa đây đây có sản rồi ok có luôn bây Đó. giờ bà bà đào phụ tôi nha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào chỗ để gọi là nuôi mấy con động vật này nha bạn nha ok let's go dạ thôi ơi Thì sau một thời gian xây dựng thì mình đã xây được gọi là ba cái chuồng nữa bạn ơi Chỗ này sẽ là chuồng gà nè Ở đây sẽ là chuồng heo Còn chỗ này sẽ là chuồng để nuôi kiều nha Ok Rồi bây giờ bọn mình cùng nhau đi lấy lúa để gọi là dẫn dẫn mấy con con con con con con gà vô vô vô bên trong nè Đây đây lấy lấy lấy Ok Có quá trời lúa Ủa, luôn Đây Cho tôi thắc mắc một cái được không Sao Bây giờ gà mình dụ bằng vậy là hạt giống đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình cầm cái hạt giống mình lại gần con gà con gà đi theo mình luôn. À thế à? Bây giờ còn heo sao? bò sao cừu sao ừ, ừ đúng, đúng rồi ha tính ra các bạn ơi là chúng ta có thể sử dụng hạt giống để dẫn con gà đến được nhưng mà con heo thì phải có cà rốt thì nó mới chịu đi theo bạn ơi chết rồi vậy con heo giờ sao ta uhm, làm cách nào đây nhờ sam nói giờ mình mới để ý à, để suy nghĩ coi suy nghĩ coi à đúng rồi trời ơi quá đơn giản có gì đâu sam bà quên mất đây là thế giới của hacker à trời ơi trời rất là đơn giản thôi qua đây qua đây để tôi chỉ à. cho nè bà bà có biết ở trong mini world nó có một cây súng rất là hay có thể biến mọi con vật thành thành quả trứng không bà biết không What the hell? biết đó là súng biến thành động vật thành trứng đúng rồi mấy bạn ơi có bạn nào chơi mini world mà mà mấy bạn biết có một cái cây súng mà có thể biến gọi là mấy con động vật thành thành quả trứng á thì mấy bạn hãy bình luận cho mình biết nha đó mình biết cái cây súng đó luôn á ok vậy tôi sẽ chế tạo ra cho bà coi này ok ok xong rồi nè ta ta ta ta ghê chưa ồ hay quá à. rồi bây giờ là trời cái cây này rất là dễ chế luôn á Bà biết cái chế bằng gì không? Đây tôi coi coi Nó chế bằng 5 viên kim cương Còn viên đạn của nó thì chế bằng 3 viên kim cương Đó Nói chung là thế giới hacker á Mọi thứ đều được chế bằng đất với lại kim cương hết Rất là đơn giản luôn Ok Bây giờ tôi cho bà một cây nè Đó tôi cầm một cây hiểu không Rồi ờ, tôi cho bà một Rồi. ít đạn nữa nè Đây cầm cầm cầm đạn đi Rồi ok <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ nạp đạn vô Rồi lại gần mấy con heo À nó đang ngủ là tôi bắn vào cái um. Rồi nó biết thằng quả trứng luôn Này thì cho mày ngủ rồi Đó ờ, bây giờ các à. bạn ơi bây giờ bọn mình sẽ đi bắt mấy con heo lại xong mình sẽ nhốt vô trong chuồng để cho bọn nó có gì bọn nó ị thì bọn nó ị trong chuồng nha bạn nha chứ bọn nó ị ở bên ngoài để thúi quắc luôn á trời ok hey, à con heo kia kìa để tôi mày hả mày đã <laughs> biến hình quả trứng luôn sao mày bật thử đi đâu đây tôi bắn con ờ, con này coi con con con con bắn gà chiu. kìa bắn bắn bắn bắn bắn ủa sao bắn được vậy bắn chiu ôi đấy <laughs> ghê ghê ghê ủa không biết nó biến con cấu trúc thành trứng được không ta thử coi ủa không à, được trời tử luôn con cấu trúc là nó bất tử rồi các bạn ơi à, thôi cãi đi ok bây giờ bọn mình cùng nhau đi săn nha rồi ok bạn ơi bây giờ mình với sam sẽ cùng nhau thi đấu đi săn nha các bạn nha để coi coi mình với sam ai sẽ là người đi săn nhiều hơn nè ok sam nhớ số đồ của tôi không ok luôn đó. ok luôn rồi ok bây giờ tí nữa mình đếm coi mỗi người được bao nhiêu quả trứng nha ok tôi bắt con gà này luôn rồi ok dạ à. tôi đi và tôi bắt nè rồi, rồi ok tôi bò trong xem luôn ok không trong đây chỉ có cừu ờ, heo với lại gà thôi chứ không có tính con bò nha ok rồi đi kiếm thôi À lại thêm một con heo đang nằm ngủ bạn ơi Trời ơi mấy bạn coi kìa nó ị tùm lum tùm la luôn Trời ơi trời con heo này ừ. mất vệ sinh hả mày Tao bắt mày lại luôn hả à. Trời ơi là trời Một tí nữa tao nhốt gì mày vô vô trong chuồng Mày mà ị trong chuồng rồi mày tha hồ mày hửi luôn Chứ mày không có gọi là làm gọi là mất vệ sinh nữa Ok con gà nè Đấy Ui bên kia có quá chị cù luôn bạn ơi Để mình qua mình bắt Trời kỳ này mà mình thắng chắc luôn rồi các bạn ơi Ơi có con cá nè Đâu mình bắt cá được không ta để mình thử coi mày hả mày Ôi, không được các bạn ơi con cá mình không bắt được rồi thôi kệ bắt mấy con cừu rồi thôi mình thắng chắc rồi <laughs> Trời tôi đang ở trong đảo cừu nè bông ơi là như chắc ông là được ở đảo cừu vậy có Trời ơi, nhưng mà chỗ tôi cũng hơi bị nhiều kiều luôn nè Đó, thấy không, quá trời luôn <gasps> Trời trời mấy bạn ơi, bên đây quá quá trời kiều luôn Trời ơi, mình thắng chắc rồi uh, <laughs> Mấy bạn ơi, có một con chó đang nhảy hip hop Bố mày cắt đầu môi, bố mày, bố mày cắt rồi, yeah ờ, Trên cây, à, ok, để mình bắt nó lại luôn Mày hả mày, à Hợp lý bạn ơi À, hay là bây giờ mình thử mình bắt mấy con chó về mình nuôi luôn đi ta Ừ đúng rồi, tí nữa mình đi, mình kiếm mấy cục xương á Xong mình nuôi nó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Mình nuôi nó để mình canh nhà bạn ơi Canh nhà bạn ơi À không, để cho nó canh nhà chứ sao lại là để cho mình canh nhà Nhầm Sam <laughs> ơi Ok, gì sao Tới chỗ tôi nè, có thằng ăn ăn ăn hiếp tôi nè Đâu, thằng nào, thằng nào láo Thằng nào láo dám dám ăn hiếp Sam Để tôi qua tôi bắn nó giết à. tôi tiếp nè Phong ơi Rồi đây Phong Phong Phong tới đây Sam đâu Sam Sam Ôi thằng nào Mày thấy cái này là gì à. Trời ơi cái con quái vật một mắt Mày hả mày Mày dám Mày dám đánh sao mày Mày Mày Mày Ủa, ủa sao tôi bắn nó không được Ủa con này Cái con này mình bắn nó không được các bạn ơi À vậy thôi ta sẽ dùng kiếm Mày ta sẽ dùng kiếm để quýnh mày Mày đâu mày đâu mày đâu À nó hay nay xuất hiện đằng sau lưng mình lắm mấy bạn Đó thấy không mình biết mà Mày hả mày Nè sau lưng nữa nè Mày dám quýnh Sam hả Mày hả mày ừ. Chết mày chưa con Rồi chết béo rồi <laughs> Quá đơn giản Ok Wow, nó cắn tôi bầm dập luôn Phong ơi <laughs> Thôi có gì đâu Phong Phong Phong nó Phong Phong quýnh đó mà Đây nè Phong cho xám này nè cái gì vậy cái đó là cái đôi mắt của nó cái đôi mắt của nó có thể giúp chúng ta tìm được đến ngay cánh cửa địa ngục quá ghê không à Ủa, ok dữ vậy lậm lậm lậm cái đó đi đem đem về nhà rồi ok ôi có con gà nè để tôi bắt luôn bắt luôn bắt luôn mày rồi rồi ok thôi rồi xong rồi bây giờ bọn mình về về về về về về nhà để bọn mình à, gọi là nuôi nuôi mấy con này đi nhanh lên nhanh lên hey rồi ok bây giờ để mình đếm thử nha các bạn nha đầu tiên à để tôi đếm trước cho bà coi nè đầu tiên là kiều này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi đó, chín con kiều luôn. Ghê chưa? Ui, chín con luôn hả? Nhiều dữ vậy? Đúng rồi, tôi kiếm một lần chín con luôn á. Rồi tôi tôi đếm thêm coi rồi tới lượt là heo nè. Ok. À 1 2 3 4 5 6 rồi, 6 con. 9 cộng 6 là 20. Một là mày bị điên. Đúng không? Hoặc là ngu ngốc. <laughs> cười gì ta cười gì Trời sợ hai mươi Ủa học đâu ra vậy Phong Ơi tôi giỡn á Trời ơi mấy bạn ơi Làm như mình không biết Vậy tôi chỉ giỡn giỡn cho vui thôi 9 cộng 6 là bằng 30 chứ gì Tôi biết mà Ờ à, ok vậy nha à. Rồi <laughs> ok Ui con gà đẻ trứng nè wow. Ừ, để để trong kia là nó để trứng á phong để cái cái này ở trong là nó sẽ để trứng á ghê uh, không gà dạ, để trứng nè ok chưa? rồi tôi còn kiếm được thêm ba con gà nè đó rồi ok ơi, gà kiếm à, nè gà để tôi kiếm tám con lần 6 cộng 9 là bằng 15 cộng thêm 3 con gà nữa là sẽ bằng 18. Đó, ok tôi được 18 điểm. Rồi còn cái lượt Sam á. Dạ, tôi là 8 con gà. Đó, gà có giá hơn. Ú, Ôi mệt quá cậy cậy cậy gà con đi Bà làm ơn bà đặt mấy con gà của bà ra cho tôi đi Nhanh lên Ủa đặt một, sao vậy 1, 2, 3, 3 4 Đếm nhanh đếm đi 6, 7, 8 con Tôi nhớ mà 8 con nè Rồi 8 con Rồi tới được Kiều Rồi Kiều hoa Kiều là 7 con nè 1, 2, 8 với 7 3. 8, 8 với 7 là bằng 15 u gần bằng tôi luôn rồi Nhưng mà vẫn thua tôi 3 điểm Ủa gì vậy Phong tôi còn 6 con heo nữa Phong ơi Phong ơi Ê, Ê. con heo lận hả Gì nhiều vậy ờ. <laughs> Đội con heo Liêu liêu liêu liêu Sammy đã người chiến thắng Bạn có tên Ai, Trời mấy bạn ơi Sammy đến tận kiếm kiếm được đến đến tận bao bao nhiêu điểm ta 6 con heo cộng thêm gọi là mấy mấy mấy mấy mấy con gà 8 con gà tám con gà thôi nói, nói chung là hồi nãy thôi mình tính á, thì hình như là sam hơn mình 3 điểm mấy bạn ơi Ôi, thôi được rồi coi như sam hơn tôi 3 điểm thôi tôi tặng cho sam một phần thưởng nè à. mày bị điên à tôi tặng ông ngược lại nè lấy đây tôi cái là cho tôi ít bánh bánh mì ơi bà này không, không bà này không biết gì hết trơn á bà lụm mấy cục phân này vô để bà gọi là bà bón cây hiểu không tôi biết bà rất là thích gọi là trồng trồng lúa cho nên tôi cho bà mấy cục phân này là hợp lý rồi chứ còn gì nữa rồi qua đây đâu đó rồi bà đói bụng đúng không bà bà đói bụng đúng không rồi qua đây yên tâm thế giới hacker là không bao giờ thiếu đồ ăn bà có thể chế được bánh mì từ một cục đá đó ghê không rồi à, tôi cho bánh mì này đây à. là mì bằng đá đâu bánh mì này ăn được nè bạn thử đi ờ thấy không ăn được ăn được mà thấy không? đó ok cho tôi miếng đi ăn không rụng răng cho tôi miếng đi trời yên tâm đi bánh mì này mềm lắm không phải cứng cứng như đá đâu rụng rụng răng ok đó. Rồi, hey, ok bạn ơi Thì trong tập này mình đã cùng với Sammy Bọn mình đã xây dựng được một cái gọi là nông trại vui vẻ Đó, một cái nông trại vui vẻ có rất là nhiều động vật trong đây Như là gà nè, kiều với lại là heo bạn ơi Đó, thì mấy con heo nó ị thúi quá trời ơi trời Nó ị đây em chuồng luôn kìa Ôi ơi, ok thì ở bên đây thì có mấy con gà nè Thì mấy con gà rất là những rất là đặc biệt luôn bạn ơi Đó chính là những con gà này có thể gọi là đẻ được kim cương nha Đó, thấy không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 Ok, và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình cùng với kênh của Sammy và các thành viên của Hero Team nha mọi người. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.